Một trong những yếu tố giúp cho hoạt động quảng cáo hiệu quả đó chính là hình ảnh quảng cáo. Để hình ảnh quảng cáo của bạn được tối ưu nhất, ICN e Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp ảnh sản phẩm cho thuê studio chuyên nghiệp dành cho các shop kinh doanh online. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, từ hệ thống phông nền đến thiết bị âm thanh, ánh sáng đều được ICN e Media lựa chọn đầu tư kỹ lưỡng. Bởi vì hình ảnh của bạn cũng chính là hình ảnh của chúng tôi Quý khách thuê studio quay phim sẽ được sử dụng 4 đèn quay phim chiếu sáng hiện đại nhất. Quý khách thuê studio chụp ảnh sẽ được sử dụng hai đèn flash nháy Godox. Ngoài ra, quý khách còn được sử dụng tất cả các màu phông nền có sẵn trong studio của chúng tôi, được phục vụ điều hòa, nước uống, gửi xe miễn phí. Mời quý khách truy cập website media.icn.vn hoặc liên hệ hotline 0927 102 666 để biết thêm thông tin chi tiết.